Vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì Khi đó xuân sang lời mật ngọt còn thầm thì Em bước sang ngang đợi chờ điều gì diệu kỳ Như lúc ban đầu No no no Ok, hello các bạn Mình là Trường Linh Võ đã trở lại Và đến từ BU Studio Chuyên cung cấp micro Sao cạc Phần mềm Autotune Ok, bây giờ mình sẽ hát thử cái mic BCK 820 kết hợp phần mềm Skillbay, Autotune và Icon Ubub Pro nha các bạn nhé Nghe rất ấm Ok, mình đã mở Autotune rồi nha Mình sát bài xuyên tình lướt qua Lên nhạc nào đóa hoa hồng trước kia chưa về nhanh hương tình thâm thêm câu thề anh ước rằng rằng một mai anh đến anh đón em vào sớm mai trong lành nhưng đó mãi là giấc mơ không thành vì ai vì ai thì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì Khi đó xuân sang lời mật ngọt còn thầm thì Em bước sang ngang đợi chờ điều gì diệu kỳ Như lúc ban đầu No no no Và giờ em không thì cũng chẳng để làm gì Anh đã trao ai chuyện tình mình mà là vì Em đã trao ai chuyện nào anh nằm mặc cả da da da da na na na oh, Vì sao anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì đâu Khi nắng xuân sang lời mật ngọt Còn thầm thì lâu. Em đã trao ai giọng lại trang Đây câu kỳ ta da tan ta da na na Đón em vào sớm mai trong lành cho mai là giấc mơ không thành vì ai vì ai ok các bạn thế nha à, thì cái microphone này nó kém hơn cái BCK K50 á K850 á một tí thôi à, nhưng mà cái vẻ bề ngoài nó rất là đẹp nó màu vàng à, cái microphone này á, thích hợp với lại các bạn nào yêu màu vàng nha hoặc là yêu sự giàu có tại vì giàu có mới vàng nè à. ha ok xin chào tất cả các bạn các bạn đã nghe âm thanh à, và nghe mình hát rồi nha thì à, cái phần mềm thì cũng không quá xa lạ với các bạn à, icon youtube cũng không quá xa lạ với các bạn và mình cũng vậy cũng không quá xa lạ với các bạn nhưng mà cái microphone này nó cũng hơi hơi xa lạ với các bạn à, các bạn có thể mua về nó rất là đẹp chất lượng lại cao nữa các bạn à, à các bạn có thể liên hệ nhớ subscribe kênh youtube của mình nha và có thể liên hệ là website mình hoặc là số điện thoại 0926464549 hoặc là các bạn có thể mua cái webcam rất là trắng và đẹp trai giống như các bạn đang nhìn thấy webcam ở đây ha mình vừa thu ờ, điện thoại và mình cũng vừa thu cái webcam để các bạn có thể phân biệt được chất lượng ờ, webcam âm thanh hình ảnh và chất lượng điện thoại âm thanh hình ảnh thì chắc chắn là điện thoại nó sẽ thật hơn là webcam rồi tại vì webcam này là webcam 360 độ mà cho nên mình rất là đẹp trai đúng không các bạn ok xin chào và hẹn gặp lại bye bye